Không ngạc nhiên chuyện bánh mì không phải là thực phẩm. Chiều thứ hai 19 tháng 7, dân mạng cười ra nước mắt với câu chuyện bánh mì không phải là thực phẩm. Một tấm hình không rõ ai là tác giả được dân mạng truyền nhau là định nghĩa mới về danh từ bánh mì. Bánh mì là một loại gì đó ăn được nhưng nhất quyết không phải là thực phẩm. Mắc cười nhất là dưới định nghĩa này có dòng ghi chú kho từ điển đóng phạt. Có lẽ những ngày phong tỏa chống dịch COVID-19 theo chỉ thị 16 ở Việt Nam sẽ còn đẻ ra lắm chuyện cười ra nước mắt như vậy. Học tập Sài Gòn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa mới đây cũng áp dụng chỉ thị 16 chỉ cho phép người dân ra ngoài mua đồ thiết yếu. Chiều 18 tháng 7, khi ông Trần Văn Em, một công nhân xây dựng của dự án Vega City, ra ngoài mua bánh mì và nước mắt, đã bị tổ công tác phường Vĩnh Hòa chặn xe, xét giấy tờ. Dù ông em đã xuất trình giấy xác nhận yêu cầu công việc, do công ty ký vẫn bị tổ công tác giữ giấy tờ, giữ xe gắn máy và yêu cầu về phường làm việc vì cho rằng bánh mì không phải là đồ thiết yếu. Một người trong nhóm cán bộ dừng xe người dân đã dùng lời lẽ miệt thị, xưng hô mày tao và cho rằng người dân ở trên núi xuống lại còn dọa sẽ gọi điện cho chỗ làm việc đuổi việc ông. Sau đó tại phường, lý luận của ông Trần Lê Hữu Thọ, chủ tịch phường Vĩnh Hòa, bánh mì không phải là đồ thiết yếu, bánh mì không phải là thực phẩm, đã khiến dân mạng phản ứng, bàn tán. Đa số ngạc nhiên hoặc cười bò, chỉ có thiểu số là giận dữ. Trong nhiều bình luận tôi đọc trên mạng chiều ngày 19 tháng 7, tôi chú ý nhất đoạn bình luận của một Facebooker tên Thái Hạo Cả một đất nước bị bắt đi xây dựng một cái mà không biết cái đó là cái chi, tiến lên một nơi mà không biết tiến lên bằng đường nào, và tất nhiên là không biết hết thế kỷ này có đến được chỗ đó hay không, thì chuyện bánh mì không phải là thực phẩm, có chi để ngạc nhiên lắm vậy. Một cái chỗ đứng trên bục giảng, mua tiền trăm, một cái ghế ngồi, mất tiền tỷ, thì chuyện bánh mì không phải là thực phẩm, có chi để ngạc nhiên lắm vậy. Làm người mà đến quyền nói ra cái vui, cái buồn, cái nghĩ của mình cũng không có thì chuyện bánh mì không phải là thực phẩm có chi để ngạc nhiên lắm vậy. Ngạc nhiên tức cười. Tác giả Thái Hạ viết hoàn toàn đúng, sự ngu ngốc của ông Thọ không dừng lại ở câu nói trên mà còn ở chỗ cho nhân viên quay video clip khi đang làm việc với ông em để làm bằng chứng và trở thành gậy ông đập lưng ông. Ngày 19 tháng 7, dưới sức ép của dư luận, ông Nguyễn Sĩ Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang phải chỉ thị chính quyền phường Vĩnh Hòa trả lại phương tiện và giấy tờ cá nhân cho ông em, đồng thời phải chấn chỉnh rút kinh nghiệm. Trên thực tế, điều đó cũng chỉ tạm thời xoa dịu sự bất bình của dư luận, chứ chẳng có chút thực tâm nào cả. Bởi trong công văn ra cùng ngày của Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa, khi liệt kê cái gọi là hàng hóa thiết yếu hoàn toàn ngó lơ, không nhắc đến tên bánh mì và không xếp bánh mì vào bất cứ mục nào, dù cho là hàng công nghệ phẩm, cho dù là sản phẩm từ bột, tinh bột. Dạ, cho dù không ngạc nhiên thì từ câu chuyện này ta có thể thấy người dân ai cũng có thể trở thành nạn nhân từ việc hành xử tùy tiện của cán bộ thuộc cơ quan công quyền. Sau sự việc này, các cán bộ phường Vĩnh Hòa chỉ bị rút kinh nghiệm nhưng ông em, một nạn nhân của việc hành xử tùy tiện, đã bị mất việc với lý do đi ra ngoài sợ lây nhiễm cho người khác. Có vẻ như ông em đã tìm được công lý nơi dư luận, nhưng không thể biện hộ được cho mình trước quyết định của công ty nơi ông làm việc. Rõ ràng quyết định đuổi việc ông em là sai, nhưng chắc công ty xây dựng đó đang tìm cách bảo vệ mình bởi không ai muốn mình bị mang tiếng chống lại chính quyền. Trước vụ ông em tại Sài Gòn sau vài ngày phong tỏa theo chỉ thị 16, dân mạng lan truyền một clip quay cảnh đội công tác ở Sài Gòn chặn một phụ nữ và đòi xem thuốc mà bà ấy mua. Khi bà ấy đưa ra mấy hộp bao cao su mua ở nhà thuốc Tây, một người trong đội đã nói bao cao su này không phải là hàng hóa thiết yếu. Thế là bà cãi lại, không dùng bao cao su mang bầu rồi đẻ sao cha? Khi người cán bộ nói sẽ điện thoại xin ý kiến người phụ nữ vấn cãi. Xin ý kiến cái gì? Bộ trong đó không ai cần bao cao su hả? Xem xong thật không biết nên cười hay nên khóc. Những tranh cãi về hàng hóa thiết yếu sẽ không dứt ở Sài Gòn và các tỉnh thành phía Nam khác khi chỉ thị 16 còn có hiệu lực và tôi hay bất kỳ người dân nào cũng có thể trở thành nạn nhân. Ngày thứ 11 Sài Gòn bị phong tỏa theo chỉ thị 16 nhiều người dân Sài Gòn vẫn đang thèm bánh mì, thèm nghe tiếng rao hàng. Bánh mì Sài Gòn 5.000 một ổ, đặc ruột thơm bơ. Có những điều bình dị vẫn diễn ra ở Sài Gòn. Hơn 100 năm qua giờ đã trở thành điều ước và giấc mơ của dân Sài Gòn. Có những món quà ngon mà người dân ai cũng mua được để lót dạ bất cứ lúc nào trong ngày giờ bỗng trở thành món xa xỉ. Mặt sát cán bộ không nghĩ bánh mì là thực phẩm, món bánh mì kẹp ở Sài Gòn chẳng đã từng lọt vào top các món ăn vặt trên thế giới đó sao? Và cho dù chẳng lọt top nào thì bánh mì vẫn luôn là thứ quà ngon dễ ăn vào mỗi buổi sáng, mỗi chiều tối đối với nhiều người, nhiều gia đình ở Sài Gòn. Sống ở cái đất nước này với nhiều người, thật ra nỗi sợ công an, nỗi sợ cán bộ, hành xử tùy tiện, bất chấp luật lệ còn lớn hơn nỗi sợ chết, thật đấy. Việt Nam, bánh mì ngon cũng cần nguyên liệu chính trị. Mấy ngày nay có lẽ nhiều người Việt Nam ăn bánh mì không ngon. Có thể họ thấy bánh mì Việt thiếu một nguyên liệu quan trọng, đó là chính trị. Dù xảy ra trong bối cảnh giãn cách xã hội, vụ tổ liên ngành phường Vĩnh Hòa, Nha Trang chặn bắt Ông Trần Văn Em vì đi mua bánh mì dường như đã xâm phạm nghiêm trọng giá trị cốt lõi của nhân dân. Khi ông Phó Phường khẳng định bánh mì không phải là thực phẩm, thì quyền tối thiểu của dân là quyền được ăn, dường như nằm trong tay chính quyền. Đã có nhiều bức xúc được chia sẻ trên mạng xã hội, cán bộ có quá nhiều quyền. Bình luận về tình trạng được cho là nhân viên công lực có quá nhiều quyền, Nguyễn Minh Phương viết, Em xem clip đó mà lộn cả ruột. Họ quá lạm quyền, với họ yến xào bào ngư mới là thực phẩm. Chỉ có dân nghèo ăn bánh mì, mì tôm thì không phải là thực phẩm mà. Danh khoản Lan Lê bình luận Chú công nhân này khôn ngoan biết nhịn nhục để bảo toàn tính mạng, chứ mà nóng lên cãi thì chưa kể bị nhốt vì chống lại người thi hành công vụ. Đây là định nghĩa mới về độ chính của cán bộ. Định nghĩa chính của cán bộ trước kia là phải biết nói xuôi, nói ngược và quan trọng nhất là phải nói được không thành có, nói có thành không. Nói sai thành đúng, nói đúng thành sai mà không hề chớp mắt là bức xúc của Nguyên Tống. Không phải vấn đề cá nhân. Đành rằng ông Phó Phường Vĩnh Hòa phải chịu trách nhiệm nhưng ông này không làm một mình, còn có những đồng sự khác trong tổ liên ngành. Phát Đinh viết, trong video clip còn thể hiện rõ những người trong tổ công tác. Những người trong tổ công tác có những từ ngữ đe dọa bắt nhốt luôn, gọi cho chủ dự án cho nghỉ việc, thách thức, đi kiện, xưng hô thiếu chuẩn mực mày tao, thằng này ở trên núi xuống đúng không? Danh khoản Ngọc Thái đặt vấn đề rộng hơn, người này viết chỉ thị 16 biến chúng thành côn đồ, thành giang hồ, chúng ngồi trên luật, phán xét người dân, phân biệt vùng miền với ngôn từ miệt thị. Cần xem kỹ là nội dung chỉ thị 16 đã thiết thực chưa hay chỉ là quy định nửa vời tạo điều kiện cho lạm quyền lên ngôi. Đột nhiên cán bộ được tăng quyền có hình thành thói quen, quán tính cho lực lượng công quyền làm khổ dân sau khi hết dịch. Lấy gì đảm bảo những người dân khác không bị ha hiếp? Quyền lực cần được giám sát. Sau khi nhiều người lên tiếng trên mạng xã hội, ông em đã được trả lại xe và giấy tờ. Ông cũng có thể không bị mất việc làm hoặc có việc làm mới vì được hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau khi có những tiếng nói phản biện mạnh mẽ, ông phó phường đã phải chuyển công tác đến một vị trí khác. Chưa bàn phản ứng này đã thỏa đáng chưa, chỉ biết rằng đã có chuyển biến. Theo báo chí Việt Nam, Chiều ngày 19 tháng 7, ông Nguyễn Sĩ Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang đã yêu cầu phường Vĩnh Hòa trả xe, giấy tờ cho ông em và chấn chỉnh cách ứng xử của tổ công tác của ông Thọ, Phó Chủ tịch phường Vĩnh Hòa. Ông Trần Văn Đông, Bí thư phường Vĩnh Hòa cho biết, Ủy ban Nhân dân phường đã điều ông Thọ về quản lý các điểm bị phong tỏa liên quan các ca nhiễm, hình thức xử lý thì chờ thành phố. Nhiệm vụ trưởng ban phòng chống dịch phường này sẽ do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường thực hiện. Hiệu ứng của sự đồng cảm và cùng lên tiếng trên mạng xã hội tại Việt Nam dường như đang thay thế báo chí trong nước thực hiện vai trò giám sát bộ máy nhà nước. Có thể qua vụ việc này, nhiều người hiểu rằng hệ thống tập trung quyền lực có nhiều điểm hạn chế so với hệ thống tản quyền. Có lẽ họ bắt đầu ý thức rằng khi người dân có quyền, bánh mì mới đúng là bánh mì.